hương vị pháp bảo thiền sư usilananda thất giác chi tại các nước theo phật giáo nguyên thủy mỗi khi gia đình có người bị bệnh thì thân nhân hay thịnh chư tăng đến nhà đọc tụng bài kinh thất giác chi hay thất bồ đề phật để mong người bệnh chống thuyên giảm Truyền thống này bắt nguồn từ một đoạn kinh trong tương ưng bộ kinh. Thoạt đầu gồm ba bài, sau đó các vị đạo sư đã tóm lược lại thành một, rồi viết theo thể thơ cho để đọc tục. Người bệnh trong bài kinh đầu tiên là Đại Đức Ca Diếp. Trong bài kinh thứ nhị là Đại Đức Mục Kiện Liên. Và trong bài kinh thứ ba là Đức Phật trong hai bài đầu. Đức Phật thuyết về thất giác chi cho Ngài Ca Diếp và một kiện Liên nghe. Đến phiên Đức Phật bệnh, thì Ngài yêu cầu Đại Đức Chunda giải thích cho Ngài nghe về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ này. Kinh nói rằng sau khi nghe đọc tụng như vậy, thì cả ba đều khoan hỷ, và do đó, sau đó cơn bệnh thuyên giảm, giống như giọt nước vừa động trên lá sen là rơi tuột xuống ngài. Chuyện kể lại ngày nọ Đức Thế Tôn đang ngủ tại thành Vương Xá. Ngài Ca Diếp lâm bệnh nặng trong một hang động. Đức Phật biết được nên đến thăm và hỏi hang ngài Ca Diếp. Này Ca Sa Ba, ông thấy trong người như thế nào? Còn bệnh có bớt được phần nào không? Bạch Đức Thế Tôn, con đang bị đau nhức rất nhiều và chẳng có dấu hiệu thuyên giảm nào cả. Trái lại càng ngày càng đau nặng hơn. Ngài Ca Diếp là một vị A-la-hán, nên Ngài trả lời rất thành thực. Nghe vậy Đức Phật liền thuyết bài kinh Thất Giác Chi. Này Kasapa, bảy yếu tố này đã được Như Lai giảng dạy một cách rõ ràng. Nếu hành trì đúng đắn thì sẽ thấy hiểu được bản chất thật sự mọi vật, sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Sau khi nghe giảng xong, Ngài Kasapa vô cùng khoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, đây là bảy yếu tố đưa đến sự giác ngộ. Nói xong, Ngài Ca Diếp đứng dậy, cảm thấy hoàn toàn lành bệnh, và căn bệnh này không bao giờ tái phát trong suốt đời Ngài. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Ngài Ca Diếp nghe kinh mà đại được lành bệnh. Quý vị hẳn còn nhớ là Ngài Ca Diếp đã đắc đạo quả A-la-hán sau khi Ngài xuất gia được bảy ngày. Sau đó Ngài đã có phát triển bảy yếu tố này đến mức độ hoàn hảo. Do đó khi được nghe chính Đức Phật giảng lại một lần nữa, Ngài đã tập trung hết tâm ý để nghe và nghe xong. Ngài rất là hoan hỷ, tinh tấn vô cùng phấn chấn. Ngài thật sự thân chứng được sự dứt khổ đau sau bài kinh này. Khổ trong trường hợp này là về thân. Vì sao? Vì khi tâm quan hỷ thì tự nhiên máu huyết trong châu thân được thanh lọc và lưu thông. Thần kinh được điều hòa, đưa đến sự lành bệnh. Vậy nguyên nhân chính khiến Ngài được khỏi bệnh, vì Ngài đã từng thực hành bài kinh này rồi nghe nhắc lại trong sự chú tâm mạnh mẽ, phát sanh hỷ lạc nên dứt bệnh. Nhưng đây, sư xin kể lại một vài nét chính về cuộc đời của Ngài Ca Diếp. Ngài là Papali, con của một vị bá hộ vô cùng giàu có. Khi đến tuổi lập gia đình, dù Ngài không muốn vẫn bị cha mẹ sắp đặt cho kết hôn với thiếu nữ thật đẹp, cùng đồng ý nguyện như Ngài. Họ sống với nhau như anh em, và sau một thời gian thì cùng quyết định xuất gia. Khi chia tay nhau, thì lòng thành của họ đã khiến mặt đất rung chuyển. Đức Phật biết được nên đã rời thành phương xá, đi đến Nalanda và ngồi chờ. Khi thấy Đức Phật, Papali đến đảnh lễ Ngài và sau khi được nghe Pháp, Papali xin được xuất gia, có tên là Kasapa cậy. Ngài hành tứ niệm xứ và bảy ngày sau đó đạt thánh quả A-la-hán. Ngài sống đời phạm hạnh vô cùng đạm bạc, thực hành mười ba hạnh đầu đà và được Đức Phật xem là đệ nhất đầu đà khổ hạnh. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Kassapa là vị hướng dẫn sự kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tam Tạng Kinh còn được lưu truyền đến ngày nay là nhờ ơn của Ngài. Và Phật tử nào muốn học và hành theo lời dạy của Đức Phật cũng đều biết ơn Ngài Maha Kassapa, Đại Ca Diếp. Chi tiết trong bài kinh thứ nhị cũng giống như trong bài kinh thứ nhất, nhưng người bệnh lại là Đại Đức một Kiền Liên, đệ nhất thần thông và là một trong hai đệ tử chính của Đức Phật. Cùng với Đại Đức Xá Lợi Phật, Ngài đã tích cực hỗ trợ cho Đức Phật trong sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp và giúp đỡ rất nhiều cho chư Tăng. Trong bài kinh thứ ba, người bệnh lại chính là Đức Phật. Lúc ấy, Ngài đang ngủ tại thành phương Xá, thì có Đại Đức Chunda đến hầu Phật. Sau khi Chunda đã đảnh lễ và an vị xong, Đức Phật nói, Này Chunda, hãy giải thích lại cho Như Lai về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ. Đây là điểm hơi lạ, vì bảy yếu tố này do chính Đức Phật khám phá, tu tập đến chứng ngộ và đã từng đem ra giảng dạy không biết bao nhiêu lần, cho biết bao nhiêu người được chứng ngộ như Ngài. Ngài cũng có thể nhớ lại một cách dễ dàng, nhưng chắc là Ngài muốn nghe giảng lại từ một người khác sau khi nghe xong. Ngài rất quan hỷ và bệnh thuyên giảm rồi bớt hẳn. Theo Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, sự lành bệnh không phải chỉ nhờ nghe mà thôi. Người nghe phải là người đã hiểu và hành trì bảy yếu tố này mới có tâm hỷ lạc. Từ hỷ lạc đưa đến khinh an, và sau cùng cả bảy yếu tố sẽ được có mặt một cách rõ ràng và đầy đủ đây là các thiện tâm, và nhờ sức mạnh của các thiện tâm này mà thân được hưởng lây. Các tế bào trong thân được thanh lọc và phục hồi, có khả năng chống lại được bệnh tật. Do đó, muốn các yếu tố này hội đủ trong tâm, ta cần phải nỗ lực hành thiện tướng niệm xứ cho đến khi kinh nghiệm được Phật Pháp, thực chứng tứ diệu đế nhờ sự tu hành đó mà thất giác chi được sanh khởi dễ dàng trong tâm ta và trong trường hợp ta có bệnh thì bệnh khó cũng dễ được dứt trừ nhưng đã là chúng sanh còn mang tấm thân ngũ quẩn này thì phải chịu đau và cho nên các vị a la hán tuy nghe bài kinh được lành bệnh cuối cùng các ngài cũng phải chết vì già đau chết là luật tự nhiên của kiếp nhân sinh. Vậy, một trong các phương pháp vượt chống bệnh khổ là nghe kinh trên. Cho nên sư vẫn luôn luôn khuyến khích các thiền sinh đừng để mất cơ hội nghe Pháp và nghe kinh. Ngay cả Đức Phật, dù Ngài đã thuyết giảng biết bao nhiêu bài Pháp mà còn muốn nghe lại những bài kinh mình đã dạy, nên mới cho Chunda đọc tụng lại về phía chúng ta, cũng phải hiểu là các bài kinh đó, Phật thuyết chỉ nhằm chữa tâm bệnh, chứ không phải chữa thân bệnh. Chữa tâm bệnh là tẩy trừ các phiền não ô nhiễm đang chất chứa trong nội tâm của chúng sanh. Và nhờ đó cũng có thể chữa lành được những trường hợp liên quan đến thân bệnh. Thất giác chi còn được gọi là bảy yếu tố trợ bồ đề hay là bảy phương các làm trí tuệ được phát sanh. Muốn hiểu rõ bảy pháp này, ta nên trở lại nguyên ngữ Pali của nó là Pochanga. Đây là một danh từ ghép gồm hai chữ Bố Thí và Anga. Bố Thí là hiểu biết hay trí tuệ, hiểu biết các pháp hữu phi của thế gian và hiểu biết tứ diệu đế đó là những trí tuệ ta đạt được khi thực tập thiền minh sát trước khi giác ngộ. Anga là thành phần hay yếu tố. Có những tâm sở như niệm, trạch pháp hay định tạo thành một nhóm sở như niệm, trạch pháp hay định tạo thành một nhóm gọi chung là thất giác chi. Giúp hành giả xuyên thấu bản chất thật sự của các pháp thế gian và đưa tới việc thấu hiểu được tứ diệu đệ. Khi quý vị đã nắm được ý nghĩa của chữ Puchanga, quý vị chỉ cần tìm cho nó danh từ thích hợp, thế là xong. Bảy yếu tố này bắt đầu bằng niệm giác chi và trạch pháp giác chi, là những tâm sở sanh khởi trong tâm ta khi thực tập thiện minh sát. Theo chú giải chỉ được gọi có chanh ga khi nào trong tâm hành giả đạt được tuệ sanh diệt, là tuệ thứ tư trong thiện minh sát Nhưng theo thiền sư Mahasi, có thể gọi là chanh ga khi hành giả đạt được tuệ chanh sắc, tức là tuệ phân biệt được thân và tâm, tuệ giác thứ nhất. Khi thực tập thiền minh sát, tâm hành giả sẽ tuần tự tiến bộ theo từng thứ lốt, từng giai đoạn một lúc mới bắt đầu thực tập, thì việc cần phải làm là cố gắng có định tâm. Đó không phải là chuyện dễ làm cho người sơ cơ, tâm hay suy nghĩ. Một lần có chánh niệm trên đề một là mỗi lần có vọng tâm chen vào các đức chánh niệm. Vọng tâm hay những chứng ngại của tâm như tham sân hôn trọng, dao động hay nghĩ ngợi làm che mờ đối tượng, không cho tâm nằm yên trên đề mục sau một thời gian thực tập, suy nghĩ tương đối bớt giận, Tâm hành giả có thể an trụ trên đề mục một khoảng thời gian khá dài, 5, 10 hay 20 phút. Trong thời gian, một tâm chánh niệm cũ được một tâm chánh niệm kế tiếp liên tục nối theo. Nên đôi khi vọng tâm sắp sửa hiện khởi, thì hành giả có thể bắt lại liền. Tâm hành giả lúc này trong sáng và không bị vọng tâm chen vào đây là giai đoạn tiến bộ của hành giả. Và sau đó hành giả sẽ kinh nghiệm được nhiều điều khác mới lạ hơn. Đó là khi chú tâm theo dõi đối tượng, hành giả sẽ thấy nó có hai cái riêng biệt khác nhau. Một là tâm chú niệm hay ghi nhận, và một là cái đối tượng được chú niệm hay ghi nhận. Thí dụ khi ngồi theo dõi phòng xẹp của bụng, ta thấy phụng xẹp là một cái riêng và tâm mà ta niệm nhờ theo dõi sự phòng xẹp là một cái khác. Hai điều phân biệt rất rõ ràng và trong sạch. Ta sẽ tự thấy rõ tâm chú niệm, nó hướng tới, nó tiến về và bám vào đối tượng trong khi đối tượng là phòng xẹp, tự nó không hay biết gì hết, không ghi nhận gì. Tâm chú niệm được gọi là danh và đối tượng chú niệm được gọi là sắc. Danh có sự nhận biết, còn sắc thì không và thay đổi tùy theo thời tiết. Đói no, sự phân biệt, thân tâm này đưa ta đến một sự hiểu biết rõ ràng, là không hề có cái linh hồn hay tự ngã, không có cái gì ngoài danh và sắc. Sự không nghĩ hoặc không lẫn lộn về điều này giúp hành giả loại bỏ được một quan kiến sai lầm về bản ngã hay về linh hồn. Nếu tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ đi đến một sự hiểu biết khác nữa. Đó là vì có sự phòng nên có sự niệm phòng, vì có sự ngồi đụng nên có sự niệm ngồi đụng phân vân. Cũng như vậy, khi ta thiền hạnh, ta niệm đơn giản mặt bước, trái bước hoặc dở bước đạp khi tâm định mạnh hơn, thì ta thấy rõ là trước một động tác, có tác ý muốn làm động tác ấy. Do đó sự dở, bước, đạp không do ai tạo ra hay một quyền năng bên ngoài điều khiển. Có tác ý dở thì chân mới dở, có tác ý bước thì chân mới bước. Khi tâm định được phát triển dễ dàng hơn nữa, thì ta sẽ mỗi đối tượng ghi nhận có cái bắt đầu và có cái chấm dứt của nó. Khi niệm phòng, ta sẽ thấy sự phòng bắt đầu như thế nào, tiếp tục như thế nào và chấm dứt như thế nào. Ta sẽ thấy một cách trực tiếp, chính xác chứ không phải qua suy nghĩ hay tưởng tượng. Cũng thế, ta cũng cảm thấy cảm giác đau, một cảm giác thọ lạc hay bất cứ một đối tượng về thân tâm nào đều có sự bắt đầu và chấm dứt thấy chúng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Đó là lúc hành giả thấy được tính chất vô thường của mỗi hiện tượng có điều kiện. Chúng sanh rồi diệt, không do ai làm chủ, ai ra lệnh cả. Chúng hành động như cái máy, không một tạo quá, một thần linh nào bắt buộc nó thay đổi. Và khi thấy rõ mỗi hiện tượng đều bị đè nén, bị áp chế bởi sự vô thường như vậy, ta thấy được cái bản chất bất tội nguyện của chúng. Thấy được bản chất vô thường bất tội nguyện này, thì đồng thời cũng thấy luôn đặc tính vô ngã của mỗi hiện tượng. Tiếp tục chú niệm. Tâm hành giả càng ngày càng định và trong sáng hơn, sẽ thấy sự phòng không phải chỉ là một cái phòng, mà liên tiếp trong đó có nhiều cái phòng nhỏ. Xẹp cũng tương tự như vậy mỗi động tác dù nhỏ dù lớn đều là tập hợp của nhiều động tác nhỏ nằm trong đó. Mỗi cảm giác đều hình thành bằng những phần tử ly ti trong đó. Nhờ đó hành giả xuyên thấu được tính chất vô thường của đối tượng một cách sâu sắc hơn nữa. Rồi hành giả sẽ thấy những khoảng hở giữa những cái ly ti đang liên tục kế tiếp nhau. Cái này khởi sanh, hoại, diệt, rồi hở và lại sanh, hoại, diệt và hở. Mỗi hiện tượng không phải là một khối lớn nguyên vẹn và vững chắc, mà là tập hợp bởi hàng trăm, hàng ngàn cái phần nhỏ trong đó. Khi hành giả chứng nghiệm được điều trên, thì tâm phỉ lạc sanh khởi. Hành giả cảm thấy đây là lần đầu tiên kinh nghiệm một việc rất thú vị. Tâm phỉ lạc phát sanh, khiến tâm định càng vững mạnh và chánh niệm càng vững vàng hơn. Giai đoạn này được gọi là đạt được tuệ sinh diệt. Chỉ có giai đoạn này thôi thì chú giải mới cho là thất giác chi thật sự sanh khởi trong tâm hành giả. Bây giờ, ta hãy xét từng yếu tố của thất giác chi khi chúng ta hành thiện. Điều mà ta luôn cần phải làm là phải liên tục duy trì chánh niệm Muốn có chánh niệm ta phải nỗ lực, tinh tấn, cố gắng. Không có cố gắng sẽ không có chánh niệm. Sự tinh tấn này có bốn khía cạnh gọi là tứ chánh cần. Ngăn ngừa bất thiện tâm nào chưa phát khởi và loại trừ bất thiện tâm nào đã sanh khởi. Cố gắng làm sanh khởi các thiện tâm và duy trì các thiện tâm đã sanh khởi. Khi chánh niệm được liên tục giữ trên đối tượng là có bốn yếu tố này của tứ chánh cập. Nhưng khi hành thị, ta phải khéo giữ sao cho sức tinh tấn này quân bình. Đừng nhiều quá mà cũng đừng ít quá. Khi tinh tấn quá nhiều, tâm hành giả sẽ dao động, không yên, tuột ra khỏi đề mục. Khi tinh tấn xuống thì tâm yếu mù mờ, buồn ngủ, Vậy thì ta phải biết tự điều chỉnh sức tinh tấn để quân bệnh cơ chế thiền tập mới có sự tiến bộ. Vậy chánh niệm sati là gì? Chánh niệm là sự hiểu biết, ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng, là một tâm sở giúp cho tâm mình chạm với đối tượng mình muốn chú niệm. Ngài Mahasi diễn tả chánh niệm như là một hòn đá ném vào một bức tượng, giúp tâm hướng vào, bắt lấy đối tượng và không để đối tượng thoát đi, mất đi được. Chánh niệm được so sánh như người gác cửa. Khi nhà có người canh gác thì các phần tử xấu không đột nhập vào được. Cũng vậy, khi tâm có chánh niệm thì những bất thiện tâm không có cơ hội chen vào được. Đây là một cách duy nhất để thanh lọc tâm của chúng sanh. Có nhiều phương pháp để phát khởi duy trì và phun bội chánh niệm. Nhưng tất cả phải nhắm vào mục đích để chặn đứng ngăn ngừa không để các bất thiện xâm nhập vào tâm ta. Lúc đầu chánh niệm hãy còn yếu ớt, nhưng với thời gian hành tập, càng ngày càng vững mạnh hơn, có thể ghi nhận cai những đối tượng vừa mới sanh khởi. Khi chánh niệm đã đủ mạnh, thì một tâm sở khác sẽ theo lên, đó là tâm định. Tâm định có công năng giữ tâm mình, bám chặt, nằm yên trên đối tượng, không cho chạy đi chỗ khác. Tâm định ví như một ngọn lửa hay ngọn đèn, được đặt một nơi không có gió, đứng rất yên. Sư chắc chắn quý vị đây ai cũng đã từng kinh nghiệm được tâm định này. Dù ít, dù nhiều, dù có thể chỉ một vài giây ngắn ngủi. Lúc ấy tâm nằm yên trên đề mục và thẩm thấu tiến sâu vào đề mục ta sẽ thấy đề mục thật rõ ràng, chính xác. Ta có thể có chánh niệm, có ghi nhận đối tượng trước khi có tâm định. Nhưng lúc đó đề mục chưa hiện rõ ràng. Trái lại khi ta có định tâm, tức là khi các pháp triển cái, các chứng ngại của tâm linh bị dẹp qua một bên. Lúc bấy giờ ta mới thấy đối tượng một cách rõ ràng, chính xác. Chúng ta sẽ thấy được bản chất riêng và chung của mỗi đối tượng được chú niệm. Thấy chúng phát khởi rồi biến mất, sự sanh và diệt không ngừng nghỉ. Sự thấy biết này gọi là trí tuệ trong thiện minh sát, là thấy được thực tướng của mỗi hiện tượng. Khi có được kinh nghiệm này, thì tâm hỷ lạc phát sanh qua nhiều hình thức, như nổi ốc, cảm thấy có nhiều làn sóng vỗ vào người, như sóng biển đập vào bờ hoặc thân nhẹ như bông gòn, hoặc cả thân tâm đều tràn ngập trong hỷ lạc. Tiếp đó một tâm sợ khác của thất giác chi sẽ sanh khởi, đó là tâm khinh an, khiến quý vị cảm thấy thân tâm quý vị rất nhẹ nhàng và an tịnh, tĩnh lặng. Tiếp tục thiền tập. Hành giả sẽ đạt đến một bước nữa đó là tâm sẽ tự động có chánh niệm Lúc mới bắt đầu muốn có chánh niệm ta phải tinh tấn, cố gắng đừng cho quên. Bây giờ ta chỉ cần tinh tấn lúc đầu thôi. Sau đó, ta tiến đến có khả năng ghi nhớ mà không cần sự tinh tấn, không cần sử dụng công. Đến giai đoạn này, một chi khác của thất giác chi sẽ sanh khởi, có công năng giữ cho sáu chi kia được thăng bằng, gọi là tâm xã Upika ta phải phân biệt chữ xả này với chữ xả trong thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ xả nghĩa là không vui và cũng không khổ. Còn trong thất giác chi có nghĩa là điều hòa. Xả có nghĩa là điều hòa các chi khác, làm cho chúng được quân bình, hài hòa với nhau. Khi tất cả bảy yếu tố này hiện khởi trong tâm hành giả, chúng tự động làm nhịp nhàng với nhau Chúng sẽ giúp cho chúng ta thấy được bản chất thật sự của mọi pháp trên thế gian, giúp chứng nghiệm tứ diệu đế, đạt được giác ngộ giải thoát. Đôi khi những yếu tố trong thất giác chi có thể hiện khởi trong tâm khi ta không hành thiện, chẳng hạn như khi ta làm phước hay giữ giới chẳng hạn. Nhưng ta không gọi đó là Puchanga, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ. Nếu nó ở ngoài phạm vi của thiền minh sát, các vị luận sư cũng hay nhấn mạnh bảy yếu tố này, chỉ thật sự có trong tâm người nào đang hành thiện minh sát. Vào những lúc khác thì các yếu tố này chỉ được gọi là các thiện tâm mà thôi. Thứ tự của thất giác chi được ghi trong kinh là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ lạc giác chi, an tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi nhưng trong sự thực hành thì trình tự trên lại khác, bắt đầu là tinh tấn niệm, định, hỷ, tịnh và xả. Theo thứ tự trong kinh thì sau niệm giác chi đến trạch pháp giác chi. Trạch pháp có nghĩa là tìm hiểu, điều tra Phật pháp. Nhưng khi hành thiền thì trạch pháp giác chi có nghĩa là hiểu biết đúng đắn, chính xác về hiện tượng danh và sắc tất cả những gì ta kinh nghiệm, thấu suốt được về các hiện tượng sanh khởi trong thân và tâm. Về danh và sắc được gọi là trạch pháp giác chi hay còn gọi là tuệ tương ứng với huệ trong bát chánh đạo. Ngoài ra định giác chi cũng tương đương với chánh định, do đó ta thấy thất giác chi và bát chánh đạo cũng có chung bốn yếu tố, tinh tấn, niệm, định và huệ. Cũng như khi ta thực tập thiện tứ niệm xứ trong tâm, ta phải có ba yếu tố. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Cho dù danh từ có khác nhau, nhưng các trạng thái tâm chỉ là một mà thôi. Bổn phận công việc của chúng ta là phải cố gắng phát triển các tâm này để kinh nghiệm được Phật Pháp. Tóm lại, hành thiện minh sát hay tứ niệm xứ là thế nào để trong tâm đầy đủ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, hoặc là tám chi của bát chánh đạo. Nếu chưa kinh nghiệm chúng, thì ta phải có tinh tấn để phát khởi chúng. Nếu đã kinh nghiệm rồi, thì tiếp tục kinh nghiệm thêm cho đến lúc chín mùi hoàn hảo, tức là đến khi nào chúng ta đạt giác ngộ mới thôi. Chúng ta thật sự may mắn được học hiểu được bảy phẩm trợ đạo này, vừa lý thuyết vừa thực hành. Càng kinh nghiệm được bảy yếu tố này, ta lại càng biết ơn sâu xa Đức Phật. Ngài đã khám phá ra các pháp trợ Bồ đề này, chứng nghiệm và truyền dạy lại cho chúng ta tu tập đến ngày hôm nay. Ước mong quý vị tinh tấn thực hành bảy pháp này cho đến khi viên mãn thành đạt được đạo quả, niết bàn, giải thoát.